À, xin chào toàn thể anh em Đấy, đặc biệt là những anh em đặc biệt là những anh em nào mà đang làm tay cái thì à, anh em à, theo dõi cái video này Đấy, anh em à, có thể tìm được cho mình một cái lối đánh hay là tìm cho mình một cái cách đánh tài xỉu Đấy, nó đi theo ý muốn của anh em Đấy, nó thuận tiện cho anh em khi anh em đi lắc tài xỉu ở bất kỳ những cái sòng sới nào hay là bất kỳ những cái sân chơi nào thì anh em sẽ à, luôn luôn anh em à, giành chiến thắng Đấy. thì à, anh em đi lắc tài xỉu anh em cũng đã biết rồi những cái bộ hồ tài xỉu mà để cho anh em đi lắc tài xỉu được thì là anh em phải có bộ hồ tài xỉu thứ nhất là phải đi đều thứ hai là cái bộ hột đấy phải có cái tỷ lệ ra bão nhá để anh em có thể là ăn không được một mặt đó, thì rất là cái cái chén bão rất là nó rất là quan trọng đối với anh em làm tay cá nhá Đấy. và thứ ba nữa là cái bộ hột đặc biệt cái bộ hột này nó phải đi theo ý muốn được của anh em Đấy. làm thế nào để cái bộ hột này nó đi theo ý muốn được của anh em tất nhiên rồi anh em không thể nào mà anh em chơi bằng cái bộ hột tài xỉu công chuyện được Đấy. hay là anh em chơi được những cái đồ những cái hột tài xỉu bịp thì uh, những cái đồ chơi đấy thì anh em mang được vào sân chơi cũng đánh rất là khó Đấy, mang được vào sân chơi thì cũng rất là khó Đấy, thì những anh em nào mà có đánh ở những cái đấu trường C1 hay là những cái đấu trường nào mà lớn ấy thì anh em xem video này anh em biết được cái bộ hồ tài xỉu này biết được cái bộ hồ tài xỉu mà nó hoàn toàn không tăng nó đi theo được ý muốn của anh em Đấy, và cái tỷ lệ ra bạc của nó khá là cao Đấy, khi mà anh em biết được cái cách lắp của cái bộ hồ tài xỉu này thì anh em sẽ hoàn toàn anh em giành chiến thắng ở bất kỳ sân chơi nào nhé thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hồ tài xỉu mà tôi muốn giới thiệu cho anh em này thì giới thiệu cho anh em đây là cái bộ hồ tài xỉu 2020 nhé cái bộ hồ tài xỉu 2020 này anh em nào mà đã dùng rồi thì anh em biết cái hiệu quả của nó và cái cách mà anh em lắp được cái bộ hột này nó như thế nào Đấy. và nó không làm khó cho anh em Đấy. kể cả anh em nào mà mới tập chơi hay là anh em nào mới tập lắc anh em lắc cái bộ hột này cũng rất là đơn giản thôi nhé thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em thứ nhất là thử tăng tích của cái bộ hột tài xỉu khi mà anh em đến sân chơi nhé thứ nhất là phải không tang không tang là như nào anh em thử nam châm nam châm không hít Đó, nam châm không hít nước muối nổi Đó, nước muối nổi hết nhé Đấy, và còn dọi đèn thì uh, ngày hôm nay tôi vẫn chưa chuẩn bị được đèn để uh, ờ, dọi cái bộ hột này nói chung là cái bộ hột này tôi có thể bao cho anh em luôn cả trẻ hột nha bao cả trẻ hột cho anh em luôn bên cơ sở tôi cơ sở Sơn Tài xỉu ở bến xe miền Tây Đấy, chuyên cung cấp cho anh em những cái bộ hột tài xỉu lắc theo ý muốn đấy, lắc theo ý muốn và cái và những bộ hột tài xỉu đấy nó có những cái phần trăm hay là có những cái tỷ lệ giúp cho anh em đi chơi tài xỉu anh em có những cái chiến thắng rất là cao nhé đấy thì cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó sẽ đi theo ý muốn của anh em như thế nào anh em theo dõi cùng với tôi đó thì uh, khi mà anh em chưa cần đến cách lắc của tôi đó, chưa cần đến cách lắc của tôi anh em lắc cái bộ hột tài xỉu này anh em chỉ cần đều tay thôi là cái bộ hột này nó sẽ đi cực kỳ đều cho anh em và cái tỷ lệ ra bạc của nó cũng khá là cao luôn nhá tôi sẽ thử cho anh em cái bộ hột này nó đi đều như thế nào đó, vừa xỉu thì cái chén này nó sẽ có nó sẽ có 80 phần trăm là tài nhé đó tài tiếp tục cho anh em này xỉu này hột chưa lăn hết đó, 1, 2, 4 này tài này đó, 3, 4, 5 xỉu này Đấy, 3, 3, 2 tài này Đấy, tài bão lục luôn này anh em này Đấy bạo lực luôn. thì anh em tôi cũng đã vừa nói với anh em rồi khi mà anh em lắc đều tay của cái bộ tài xỉu 2020 này đấy, cái bộ tài xỉu mới nhất bên cơ sở tôi đấy, muốn chia sẻ cho anh em đi lắc cái thì cứ đều tay là cái tỷ lệ ra bão của nó khá là cao nhá đấy, thì giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái cái cách lắc tài xỉu mà anh em có thể giữ được hồ tài xỉu Đấy, giữ mặt hột tài xỉu hay là giữ hột tài xỉu Đấy, anh em đang mặt tài anh em có thể là giữ tài luôn nhé thì đang tài như này tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em này một bốn sáu này tiếp tục vẫn giữ tài cho anh em này một sáu sáu này hai bốn sáu này ba năm sáu này 443 này đó thì cái chén này nó là về xỉu về xỉu 225 đó thì cái cách mà anh em có thể giữ được xỉu thì cũng như cái cách mà anh em lắc tài thôi đó cái cách lắc tài giữ tài hay là cái cách lắc giữ xỉu thì hai cái cách lắc đó nó đều là như nhau đấy, đấy là cái cách lắc giữ hột tài xỉu của cái bộ tài xỉu 2020 này nhá đấy thì à, anh em xem video anh em thấy cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó phù hợp với sân chơi của anh em phù hợp với cái lắc của anh em Đấy. và cái bộ hột này nó mang lại cho anh em những cái hiệu quả để cho anh em để đi chơi tài xỉu hay anh em đi lắc tài xỉu bịp để cho anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng nhé thì anh em nào xem video thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ tìm hiểu những cái bộ hột tài xỉu mới nhất bên tôi mà chia sẻ lên anh em chưa kịp xem Đấy thì anh em vào anh em vào anh em sẽ tham khảo thêm những cái bộ tài xỉu hay là những nhà cái nào mà đang thiếu những cái bộ tài xỉu mà lắc theo ý muốn thì anh em cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại trên màn hình nhé đấy thì anh em nào xem video đấy thì anh em à, nào mà muốn sở hữu cái bộ hột này anh em cứ lên cơ sở đấy. anh em mua cái bộ hột tài xỉu này tôi sẽ chia sẻ luôn cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu hay là cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó hiệu quả nhất